Ôi, trời ơi khó nghĩ khó nghĩ quá đi à Bây giờ phải cất ở đâu đây Cất ở chỗ nào để bí mật đây trời hey. Ủa Hello tất cả mọi người nha Ủa trời ơi mấy bạn ơi bạn biết gì không Phong đang lo lắng lắm luôn á bạn Mấy bạn biết Phong lo chuyện gì không Hả? Mấy bạn đang thấy trên tay Phong đang cầm cái gì không Đây xin giới thiệu với bạn Đây chính là ba viên kim cương nha Mà ba viên kim cương này á Vừa rồi á Phong mới vừa về quê á Thì Phong gặp được mấy anh của Phong Và mấy anh của Phong quyết định là lì xì cho Phong Bởi vì Tết mà ảnh chưa lì xì và Phong về lại làng Hero Team nè Thì bây giờ Phong đang rất là khó nghĩ luôn là nên giấu kim cương ở chỗ nào Bởi vì mấy bạn cũng biết rồi đó Sammy á, là một bà chàng khó tính cho nên á bây giờ mà Sammy mà biết mình có kim cương nha là bảo đảm Sammy sẽ kiểu Phong ơi đưa kim cương cho tôi đi tôi giữ giùm cho để mốt á có gì cần thì tôi đưa lại Trời không Sam y hệt như là mẹ của mình vậy các bạn có bạn nào mà lúc mà còn nhỏ hay được tiền lì xì á mà mẹ lúc nào cũng kêu rằng là ơi con ơi đưa tiền lì xì đây có gì mẹ giữ giùm cho khi nào cần mẹ đưa lại nhưng mà có bao giờ mẹ đưa lại đâu đó thì Sammy cũng y hệt vậy các bạn Sammy á chỉ là bạn gái thôi mà cứ làm như là mẹ của mình vậy á cứ đòi tiền lì xì của mình mình mà có kim cương á tiền lương hay là cái gì của mình á à, là Sammy lấy hết trơn Sammy giữ hết trơn luôn trời ơi bởi vậy cho nên á lâu lâu Phong mà có thèm KFC hay là thèm đồ ăn hay gì cũng không được ăn không được ăn trời ơi chính vì như vậy cho nên lần này mình phải giấu ba viên kim cương nãy bạn ơi không thể nào mà để cho sammy phát hiện ra được nhưng mà bây giờ giấu ở chỗ nào đây ta giấu trong máy chơi game á cũng không được hay là giấu dưới gầm giường Ôi, giấu mấy cái chỗ này là bảo đảm bà Sammy bà phát hiện ra liền Cái bà này bà gọi sao bà tinh ý lắm mấy bạn ơi mình giấu chỗ nào bà cũng biết hết trơn á bây giờ sao giờ sao ta à, có cách rồi có cách rồi <laughs> đây đây đây mình sẽ đem vô trong toilet nha xong rồi mình sẽ à, đúng rồi mình sẽ chôn nó ở đây đi à, từ chôn nó ở đây cũng không được chôn chỗ này cũng dễ biết lắm đây, đây mình sẽ chôn nó kế bên toilet nha bạn à. <laughs> được được được được mình sẽ chôn kim cương của mình kế bên toilet đào xuống đây nè đó rồi ok sau đó mình sẽ để một cái rương xuống ở đây và mình sẽ bỏ ba viên kim cương của mình vào đây các bạn ơi <laughs> Rồi sau đó lắp lại Hay bây giờ Ủa khoan từ Tính ra mình chôn hết ba viên kim cương luôn Rồi mình đói bụng thì mình có tiền đâu mình ăn ta Ừ đúng rồi mình phải lấy lại một viên Lấy lại một viên Mình để lại hai viên thôi bạn hiểu không Đấy tại vì bây giờ mình cũng đói bụng rồi Ok lấy lại một viên đi Mình sẽ để lại hai viên dưới đây nha Bây giờ với một viên kim cương này Mình sẽ ra ngoài tiệm KFC để mình mua 10 miếng KFC mình ăn <laughs> Ok Đi ăn tới nào mấy bạn ơi Trời ơi hôm nay là có tiền mua KFC ăn rồi <laughs> Đi thôi đi thôi Là lo lo lo lo hay cảm ơn anh bán sơi nhiều nha Trời ơi em phải nói thiệt luôn á là ở trong ngôi làng này có mỗi mình anh á là bán sơi ngon nhất luôn á nha Rồi cảm ơn anh thôi em về đây có gì lần sau em ghé lại em ủng hộ cho nha bye bye hay trời ơi mấy bạn mấy bạn nhìn thấy trên tay của mình cầm cái gì không rất là nhiều kfc luôn bạn ơi đấy nhìn ngon chưa ngon chưa bây giờ mình sẽ đem về nhà và sau đó mình sẽ vừa livestream à đúng rồi mình quên mất hiện tại mình có một cái kênh youtube có tên là phong cận gaming thì mỗi buổi tối phong sẽ thường hay livestream ở trên kênh này và lúc từ 6 giờ đến 7 giờ tối thì phong sẽ bắt đầu livestream đến 10 giờ luôn mỗi ngày phong đều livestream 3 tiếng đồng hồ cho các bạn xem cho các bạn hãy nhớ qua bên kênh Phong Cận Gaming để gọi là đăng ký ủng hộ cho Phong và xem Phong livestream nha. Còn bây giờ thì Phong phải về để livestream cho bạn xem đây. Về nhà thôi, về nhà thôi. Đi chơi tiếp thôi, đi chơi tiếp thôi. La la la la la đi Tụi chơi tiếp thôi. Ai em em lôi nha lên. Hả? hả? Trời. Cái gì? Cái gì mà hả? Xuống đây, tới đây tôi biểu quay Chà. À, um, Ủa sao tự nhiên hôm nay Sammy qua nhà tôi làm gì ạ? Ừ. um, <laughs> qua đây chi vậy Sam? Ừ. Ủa qua đây là có chuyện chứ sao Nhớ Phong quá bây giờ qua thăm Phong cũng được hả À nhớ Phong hả Thôi Sam nhớ ừ. Phong nhưng mà Phong đâu nhớ Sam đâu Thôi Sam về đi Sam về đi về đi Về đi về đi Bây giờ đi. tôi nhớ ông tôi qua thăm được không Cái gì vậy Ai Trời ơi Đi về đi, đi về đi à, Không Bây giờ tôi qua đây tôi hỏi chuyện không nè Nó qua đây thắc mắc thôi Nó hỏi Ủa? chuyện tâm sự ừ. Phong Phong có làm gì đâu mà tự nhiên Sam hỏi Hỏi chuyện chuyện gì Thì hỏi này thôi Phong từ trước đến giờ có giấu tôi gì không ta Trời ơi Phong nói thiệt cái Sam luôn á là Phong lúc nào cũng thương Sam nhất Ở trong làng hay đầu tiên Phong chưa bao giờ giấu Sam bất cứ chuyện gì cả Thời thời luôn á Thật không? Thật không? Không giấu cái gì hết trơn luôn hả? Đúng rồi đúng rồi không thật thà dữ hen đúng Vậy rồi mà tôi vô trong toilet tôi tìm được hai viên kim cương mới hay chứ ủa trời ơi ừ. À, ủa hai viên kim cương trong toilet hả ờ hai ờ, viên kim cương ra vậy? trong toilet ui trời ơi vậy là trong toilet của tôi có kho báu quá sam ơi ghê thiệt ghê thiệt kho báu là kho báu quánh ai đứng đứng đứng đứng đứng lại coi khổ ghê luôn à kho báu hả tôi tôi tôi ừ thì cái kim cương này là tôi giấu trong toilet á nhưng mà tại vì có lý do chứ bộ ai biểu sammy lúc nào ai biểu sammy lúc nào cũng gọi là ăn hiếp tôi lấy kim cương của tôi cho nên tôi phải giấu thôi ừ. Nè nha, cái này không phải là ăn cướp nha Cái này là do tôi giữ giùm ông thôi ông Tại ông gọi là tiêu xài phung phí lắm Tôi giữ giúp ông để là tương lai mình xây nhà lầu Xe hơi có Lamborghini đồ Thích hả? Ờ, để tôi đi giữ cho Bà lúc nào cũng kêu để tôi giữ giùm cho Nhưng có bao giờ bà trả hay tôi đâu Giữ giùm thôi mà chứ bà lấy luôn luôn à Gì vậy Ôi tôi giữ tôi giữ đúng không, tôi không bao giờ lấy nha Nói chung là vì cái tội ông dám giấu hai viên kim cương của tôi Nên bây giờ tôi sẽ tịch thu luôn Đi đây Quái làm mẩy ra không chịu không chịu trời ơi bạn ơi <laughs> khổ quá mà tự nhiên kia công khi không quen Sammy chi rồi Sammy suốt ngày ăn hiếp tôi các bạn ơi đúng là cái đồ bà chằn dữ dằn mà giờ mất hết kim cương luôn rồi thôi chắc là bây giờ tôi vào phòng tôi nằm ngủ luôn cho rồi chứ ăn uống gì nữa thôi bỏ hết mấy KFC luôn để trên bàn nè đó để trên bàn tí nữa livestream ăn sau còn giờ hết hứng ăn rồi <laughs> khổ ghê luôn á có mấy viên kim cương cũng lấy của ta đồ ác độc đồ ác độc <laughs> thôi đi ngủ trời ơi khổ quá mà <laughs> Ủa Chỗ này là chỗ nào vậy Tôi đang nằm ngủ mà tự nhiên tôi xuất hiện ở chỗ nào vậy ta Rốt cuộc đây là đâu Ủa khoan Hình như đây chính là nhà của mình mà ta Ủa Còn cái gì trước mặt mình đây Ui Ui cái gì đây Trời trời trời Trời ơi Một Một cánh cổng được làm bằng kim cương sao Trời trời trời, trời. Mấy bạn ơi bạn nhìn nè Trời ơi một cánh cổng địa ngục à không cái này không phải cổng địa ngục luôn cổng địa ngục phải là hắc điện thạch chứ còn cái cổng này là được làm bằng kim cương các bạn ơi wow mà không biết kim cương thiệt không ta để mình thử mình xem thử coi mình cắn thử coi ui kim cương thiệt các bạn ơi nó cứng y như là đá luôn á cái này là kim cương thiệt rồi vậy là mình giàu rồi các bạn ơi mình chỉ cần gọi là lấy cái cổng kim cương này đem đi bán thì chắc chắn mình sẽ trở thành đại gia ủa mà khoan tự tự nhiên không cái cổng là bằng kim cương có khi nào bên trong cái cổng này nó có cái gì đó bí ẩn không ta kỳ lắm nha Hay là bây giờ mình thử chui vô trong cái cổng Để coi cái cổng này có gì không bạn Mấy bạn có tò mò giống không là bên trong cái cổng này có gì không Bây giờ Phong rất là tò mò nè Hay là để mình chui vô thử nha các bạn nha Ok thôi đi thử mới được Không biết cái cổng kim cương này sẽ đưa mình đến đâu đây Đi thử thôi Ui Ui Húi da ờ, Ủa Chỗ này là Ủa Ủa <gasps> Ủa trời Chỗ này là chỗ nào vậy Ủa, trời, trời ơi mấy bạn ơi chỗ này là chỗ nào mà sao quá trời kim cương vậy ủa, ủa trời trên người của mình đang mặc bộ giáp kim cương luôn nè các bạn ơi ờ, chẳng lẽ đây chính là thế giới kim cương sao ủa mà khoan cái chỗ này quen quen lắm nha cái tòa nhà sau lưng của mình ờ... ơi có chữ hero nè <gasps> ui trời mọi bạn ơi đừng có nói đây chính là làng hero team được làm bằng kim cương nha hình như là đúng thiệt rồi đây đây chỗ này là nhà của cây Kairon nè chỗ này là nhà của mèo Jimmy nè bên đây là nhà mình nè còn bên kia là nhà của Sammy ủa, khoan từ sao ở ngoài kia nó có đất vậy nó không phải là kim cương gì vậy À, vậy là đây chính xác là một ngôi làng được làm bằng kim cương mấy bạn ơi Còn xung quanh đây là những hòn hòn đảo bình thường thôi Chỉ có riêng ngôi làng của mình Làng Herotin đã biến thành kim cương rồi Wow Trời từ từ Ủa cái này có phải kim cương thiệt không ta đầu để mình đào thử coi uhm, rung quá rung quá mấy bạn ơi có khi nào là kim cương giả không tôi nghi là kim cương giả lắm á nha thôi à, rồi tôi bỏ tôi coi thử <gasps> kim cương thiệt tôi tôi đang nằm mơ hả ta tỉnh lại tỉnh lại tỉnh lại tỉnh lại mấy bạn ơi đây đây đúng là kim cương thiệt rồi Đó chính là kim cương thiệt mấy bạn ơi Trời ơi mình giàu to rồi <laughs> Mình phải đưa bây giờ mình phải đào thôi Đào đào đào đào đào Ủa mà khoan Tại sao mình lại đến ngôi làng người ta Đúng rồi Tất cả là nhờ vào cánh cổng kim cương uh, cánh cổng ở trong nhà mình à, vậy là có nghĩa là ông trời đã nhìn thấy rằng mình bị Sammy ăn hiếp nhiều quá cho nên ông trời thương mình ông trời quyết định tặng cho mình cánh cổng này để mình trở thành đại gia giàu nhất làng Hero Team <laughs> trời ơi con cảm ơn ông trời nhiều nha đây đây mình có cái cây ở đây nè mình sẽ đào cái cây này các bạn ơi ừ, đào ra đào ra trời ơi mình sẽ trở thành người giàu nhất làng Hero Team mấy bạn ơi mấy bạn có thấy thích ngôi làng này không trời ơi chứ mình là mình thấy thích lắm luôn nha Bây giờ mình sẽ đào hết tất cả kim cương ở đây Đem về nhà <laughs> Hey, mấy bạn à Mấy bạn có biết một con người sau khi họ đã kiếm ra được quá là nhiều kim cương thì họ sẽ làm gì không? Hả? Đây, mình sẽ cho bạn thấy mình đã làm những gì nha. Tên tên tên tên. Rồi. Xin giới thiệu với bạn, đây chính là căn nhà được làm bằng kim cương của mình đó bạn ơi. Đó, sau khi mà mình kiếm được kim cương rồi thì mình đã quyết định đập hết ngôi nhà của mình cái màu xanh của mình bây giờ nó phèn lắm mấy bạn ơi mình ừ. chuyển qua thành màu xanh của kim cương rồi các bạn ạ à. <laughs> hai cái cây trước nhà mình mình cũng trồng thành cây kim cương luôn các bạn đó mình tỉa hết lá xong mình lấy kim cương mình đắp vô bạn ơi đó trời ơi phong cách của người giàu người giàu mấy bạn ơi này còn đây là nhà của mình nha à quên mấy bạn nhìn nè đó bây giờ á đất mình cũng chơi bằng đất kim cương luôn nha các bạn nha chứ phải đất bình thường nữa đó trời ơi đây vô nhà của mình cho bạn xem nè tan tan tan tan <laughs> đó đây chính là căn phòng của mình được làm bằng kim cương Ôi trời, trời ơi mấy cái đồ trong đây nhìn nó phèn quá bạn ơi mấy cái đồ chơi nè hả trời vừa ngủ nữa nhìn phèn ơi là phèn luôn không được không được mình sẽ phải gọi là nâng cấp cái phòng của mình lên trở thành một cái dạng pc xịn hơn cái phòng ngủ của mình phải đẹp hơn mới được không thể nào mà gọi là cái phòng phèn thế này được phải đi mua đồ thôi hmm, một khi đã nói đến mua đồ thì chắc chắn không thể nào mà không đến shop hero các bạn ơi đây ở trong làng hero team của bọn mình cũng có shop hero luôn á nha ghê chưa ghê chưa bây giờ mình sẽ vô mình mua đồ nha các bạn ừ, để xem coi Ừ, shop hero của mình hiện tại nó đang có bán rất là nhiều đồ chơi nè đó ui ở bên đây còn bán à, gọi là đồ chơi của mr dịch Kairon, Phong Cận, Sammy Đó, những cái đồ chơi được làm bằng gọi là những cái nhân vật game của bọn mình đó bạn ừ, ừ, Bây giờ lựa món nào để ta Lựa món nào để về trang trí nhà cho đẹp đây nha Nhìn món nào cũng đẹp hết trơn á Ủa mà khoan Tính ra bây giờ mình giàu rồi Mình cần gì lựa nữa <clears throat> Anh uh, chủ shop ơi Mau mau lấy hết tất cả đồ chơi trong shop này uh, Bỏ vô ba lô cho em nha Rồi, ok các bạn ơi Và bây giờ mình đã hoàn thành xong ngôi nhà của mình rồi bạn ơi Mình mới vừa sửa lại rồi Bây giờ mình sẽ... Ủa gì ạ? Ủa? Oh, trời ơi, cái gì mà lấp lánh dữ vậy? Trời ơi, trời, hey. đẹp quá Trời ơi, Sammy à Sammy à, Sammy mới qua nhà tôi à <laughs> Sammy thấy cái gì không? Ông hả? Đây Đúng nhà rồi sao? Đây là nhà tôi chứ còn nhà ai nữa Bà thấy lé mắt chưa Cái gì à. đây trời <laughs> à cái gì mà quá trời kim cương vậy phong Hả? trời ơi, ơi tôi nha tôi tuyên bố với bà từ bây giờ á tôi sẽ trở thành đại gia giàu nhất trong làng hero team mà sắp tới ha tôi sẽ dùng kim cương nè tôi ờ, gọi sao ta đuổi mít tôi dịch ra khỏi làng tôi trở thành chủ team luôn trời <laughs> ơi trời ơi ủa mà dữ vậy ủa kim cương đâu ra mà ông gọi là ông xây nhà ông xây đất ông xây cửa dữ vậy trời ơi tôi đoán thì tôi đoán hoài kiểu này là ông đào được cái hầm kim cương đúng không ừ, nhìn là ơi. liền nè quá hầm kim, kim cương. cương hả hầm kim cương còn quá ít làm sao mà hầm kim cương nhiều kim cương bằng nhà tôi được vậy có nghĩa là do ông trúng rồi là uh, số đúng không trúng số được quá trời kim cương nè tôi nói đúng bà không? nghe nè trúng số chỉ được có 2 tỷ thôi một tờ giấy số trúng độc đắc được có 2 tỷ thôi còn cái nhà của tôi uhm. nha riêng cái vàng pc của tôi thôi là 200 tỷ rồi đó Trời ơi, ông còn nhiều hơn sổ sổ luôn hả trời ơi Đúng Kinh rồi vậy? Ghê không, ghê không Đây, bây giờ nè, thôi quá trời Khoan từ từ sao ạ, đừng nói nhiều Bây giờ trước tiên tôi sẽ dẫn Sam vào trong để tham quan ngôi nhà của tôi Đi, đi theo tôi, đây à, <laughs> Ủa mà từ từ Phong, từ từ, từ sao cái đầu ông mọc ra hai cái đuôi dài vậy Ủa Trời ơi, lạnh vậy Thôi, xin dạ giới dạ. thiệu bà tôi sau khi kiếm được kim cương xong tôi đã quyết định tôi đi cấy tóc và tôi cấy hai cái tóc của tôi thành tóc kim cương luôn kìa không à. Ê, trời ơi cái gì mà cấy hai cái chồng nhìn như na cha vậy <laughs> trời ơi cãi tôi nhưng mà cái này là tóc kim cương hiểu không rồi ok à, <laughs> bây thích giờ, quá thích quá bây giờ tôi ơi. cho bà tham quan nhà tôi nè đây giới thiệu bà cái nhà của tôi cái cửa được làm bằng vàng rồng 4 số 9 đó à, trời ơi thần dữ chưa cái gọi là dầu siêu cấp dầu luôn không không phải là dầu Đúng bình thường á cái cửa này á mỗi lần muốn mở ra tôi phải nắm nó tôi phải cắn nó tôi mở ra giật nó ra giật nó ra tại vì biết sao nó nặng lắm dùng bằng tay không thể nào dùng được à, trời ơi biết không có lần á tôi mở cửa không được có một hôm tôi mở cửa không được tôi phải tôi phải nhờ người ta đem cái xe lu nó tung bể cái cửa để để, để tôi vô nhà được giàu dữ vậy em bể cửa xong thay cửa mới luôn hả đúng Trời rồi chơi cửa mới đây. cửa tiền lời luôn hả nhưng mà ừ, cửa lần này á là tôi sử dụng tôi đã có kinh nghiệm rồi cửa này á tôi chỉ cần dùng ánh mắt của tôi tôi nhìn nó tự động mở nhìn nè đó tự động mở ghê chưa ui hay quá phong ơi trời ơi đúng là đúng <laughs> kích có khác Ôi, rồi đi vô nhà đi Vô nhà, vô nhà, đây wow. Lần trước á, Sammy đã thấy căn phòng của tôi Sammy thấy phòng tôi phèn lắm đúng không? Bây giờ tôi sẽ cho đúng phòng Sam xem Bước vào nhà tôi, Gì giật đây? mình, giật mình Ôi, Trời ơi, đau tim quá Nhà tôi nuôi cá mập trong nhà Sammy Sợ quá, sợ quá Ông nuôi cá mập làm gọi là gì đó gọi là ờ, lót gạch lót sàn luôn hả Đúng rồi Tôi kêu người ta đập hết dưới đây Xong đầu tôi đổ nước xuống tôi nuôi cá mập ở bên dưới luôn ghê không wow gì không? mà giữa thần vậy ta Đó. cái này là siêu cấp luôn á để coi coi ủa trời đất ơi chu cha cái bàn PC mà nhìn giống kẹo là muốn là gì ta muốn phỉ bán mặt tôi tôi được cái màn hình mà ông chơi cái màn hình mấy anh đây ừ. hình hả đây, đây màn hình này là màn hình 200 ngàn inch <laughs> ơi ơi quay phim là lé mắt luôn cái là quay clip là trời HD luôn á rõ quá trời Đúng rõ luôn rồi màn hình nè tôi mua mấy tỷ luôn á wow. mà tôi nói bà nghe nha người ta dùng máy tính là người ta chỉ cần một thùng PC thôi tôi làm một tôi là tôi chơi một lần một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười một mười hai cái thùng PC luôn ghê chưa cái này tôi nói thật luôn ông chơi cái game nặng nãy giờ cũng chơi được luôn á đúng rồi đúng rồi đây à tôi còn ra ngoài kia tôi mua hết tất cả mấy chơi game nè từ gọi là cái này là cái gì ta cái này mấy mấy chơi game gì ta cái này là Switch à đúng rồi Nintendo Switch đó tôi mua hết luôn nè là tôi mua luôn cái máy chơi game xịn nhất ở trong quán luôn đó ghê không ghê không gì mà dữ vậy trời đâu ra quá trời kim cương gì ta còn cái này nè sao biết cái này là gì không cái gì máy in tiền đó cái này là máy in tiền đó ghê chưa gì trời trời máy in kim cương đấy hả trời sao xịn vậy không kim cương làm sao mà in được cái này là máy in tiền tại tôi dùng kim cương à. nhiều quá tôi cảm thấy buồn lắm cho nên tôi mua thêm cái máy in tiền cho tôi in tiền tôi xài chơi hiểu không à, gì không, dữ vậy trời đâu ra vậy trời ơi đây còn đây giường ngủ của tôi nè đây nhìn cái giường ngủ của tôi nhìn có vẻ bình thường đúng không nhưng mà tôi nói cho bà biết nha cái giường ngủ này á nó được làm bằng da khủng long đó ghê chưa <laughs> cái gì mà da khủng long trời ơi đâu đúng ra rồi. vậy giường này nó được làm bằng da khủng long đó mà mua một cái giường này thôi ha là bằng cái nhà của bà luôn rồi đó ghê không trời ơi cái gì bây giờ tôi cảm giác tôi nghèo khổ vậy trời trời <laughs> ơi cái nhà em đắt vậy còn đây ờ, lần trước sao biết không tôi có một cái thùng đồ chơi tôi giữ từ lúc nhỏ đến lớn tôi dứt rồi bây giờ tôi mua lần bốn cái thùng đồ chơi luôn hả bốn thùng luôn nghe không à. rồi ờ. ông dứt một thùng để mua bốn thùng sao ông đệ đúng rồi một thùng nó để thành năm thùng luôn cho hay tự nhiên dứt thôi chứ vậy đồ chơi kia là cũ hết rồi tôi mua đồ chơi gì ta ở trong shop hero đó đem về xài đây còn đây đây chính là áo nè đây chính là quần áo của shop hero rồi à. tôi mua về hết tôi mua nguyên cái shop luôn mà hiểu không tôi mua nguyên cái shop luôn đó đem về ơi, cái gì mà sao ông mua toàn hết shop người ta luôn vậy đúng rồi là đằng sau lưng quay nè đằng sau lưng sao quay đâu đó Woo! Bà biết cái này là gì đúng không? Tôi à Sammy Sonic cơ, Sonic cơ, cắt luôn <laughs> Sammy cũng biết tôi là một người rất là thích giày Cho nên tôi đã quyết định đi ra ngoài tiệm giày tôi mua hết cái tiệm giày của người ta đem về nhà chưng đó không, không người ta hét trong vòng một nốt nhạc luôn bán với ông rồi là bán hàng với ông người ta vui cả ngày luôn á phong trời trời vô hút hết shop người ta vậy bà biết không lâu lâu á con bé mưa nó qua nhà tôi á nó tè bậy á tôi còn lâu lâu tôi còn lấy mấy cái đôi giày 200 kim cương tôi chọi bé mưa đó mà ghê không cái gì mà sao sang chồng với vậy phong trời ơi hai trăm kim cương ông quăng ra quăng vậy thôi hả à mà quên tôi còn cái chuyện này phải thông báo cho sammy biết nè từ nay sammy đừng có hồng mà ăn hiếp tôi nữa bởi vì á Tôi á đã mua chuột Mr. Dịch rồi Từ nay tôi sẽ là người quyền lực nhất làng Hero Team Tôi muốn đuổi ai ra khỏi làng rồi tôi đuổi hiểu không? Hiểu không? Thôi hiểu không? Bây giờ ông làm gọi là trưởng làng luôn à Bây giờ Đúng ông rồi. đuổi ai được Tôi là đi. tôi là trở thành Hokage của làng Hero Team mày nói ghê chưa? Đó. Bây giờ có tiền là có tiền thật ghê qua đây, Qua đây Sam, lại đây Gì? Sam tôi cho bà coi nè. Bà thấy bà thấy cái nhà của bà không? Thấy cái nhà tôi kìa, chỗ cái nhà ừ. nó cũ nó rất dễ sợ luôn à. Trời chuột nó tới làm tổ luôn kìa Phong ơi, nghèo lắm. Tôi nói ơi. cho bà nghe nè, bà rất là ừ. hay ăn hiếp tôi, cho nên á bà hãy xem đây. Tôi chỉ cần búng tay một cái là cái nhà bà biến mất luôn tên ông. Trời ơi trời, ông đừng có xào, ông có tiền nhiều thật chứ ông đâu ông đâu có bị khùng đâu ông. Trời trời, khùng vừa tôi. Nhìn tôi nè, tôi có một cái cần gạt nè, tôi gạt cái cần gạt một cái rồi coi cái nhà của bà nè. Hỡi. Nào. Ba, hai, một Xong có chuyện gì xảy ra ta? Ủa xong chuyện gì? <laughs> Trời ơi que mùa đồ khùng khùng Đây đây từ từ đợi xíu làm lại làm lại Vừa rồi là lỗi kỹ thuật thôi hiểu không Đây coi tôi nè nhìn cái nhà của bà nha Trời búng tay một cái thôi là cái nhà của bà ba hai một Cái gì vậy sao nhà tôi nó có <laughs> Bà đã thấy sức mạnh của tôi chưa Ủa bà đâu rồi Ủa bà đâu rồi Trời ơi cái nhà của tôi Không kéo không kéo đâu Trời ơi trời <laughs> nhà của tôi Cái nhà trời ơi cái nhà cũ của tôi Bây giờ nó không còn nó còn cái nịch rồi <laughs> Mấy bạn thấy chưa Cái nhà của Sammy bây giờ mình làm nổ tung luôn Còn đúng cái toilet nữa bạn đó Còn đúng cái toilet trời, trời ơi <laughs> Mấy bạn thấy chưa tôi. Đây từ nay Phong đã trở thành chùm của làng Hero Team Bất cứ ai mà dám đụng đến Phong bây giờ tôi sống ở đâu đây? Bây giờ tôi sống ở đâu đây? Tôi ra mà gọi là bụi cỏ tôi sống hả? Trời ơi, vô gia cư rồi. Đây chính là những cái gì kết cục mà bà phải chịu khi mà bà dám ăn hiếp tôi. <laughs> sao sao? Sammy đã sợ tôi chưa? Trời ơi, cái ông này quá đáng được rồi, được bây giờ ông phá nhà tôi đúng không? Hả? Ừ, tại sao? tôi đúng không? Bây Ây giờ tôi quá phá nhà ông. Trời ơi, phá hộ. Ôi, phá đi phá tôi xây nhà mới chứ có gì đâu tôi là người trời giàu nhất làng mà ghê đúng rồi tôi phá cho em xem nào Spiderman vậy? À, Ủa? tránh ra cổng kim cương vậy tránh ra tránh ra okay. cái cổng này là cổng của tôi không ai được đụng vô cái cổng này là cổng của tôi nha ừ, cái cổng nó nhìn lạ với người ta thường thường cổng địa ngục là nó có màu màu tím mà sao cái cổng này có kim cương ta ừ. à tôi biết rồi tôi hiểu rồi có nghĩa đây là cái cổng kim cái gì ông kiếm kim cương từ cái cổng này đúng không à, à không phải không này tôi tôi xây cho đẹp thôi không phải đâu bà đừng đụng vô đừng đụng vô rồi của tôi tôi biết rồi bây giờ tôi sẽ phá cánh cổng này để ông không trở thành người giàu nhất nữa không được không được bà không được phá cái cổng của tôi cổng kim cương của tôi à, à trời ơi cái cổng của tôi chui vô lại coi không được nữa rồi à, không được cổng kim cương của tôi không được cổng kim cương của tôi trả lại cho tôi trả lại cho tôi ôi trời ủa ủa, ủa, ủa. Cái, cái, cái căn phòng của mình nó biến trở lại bình thường rồi Ủa căn phòng kim cương của tôi đâu Hả? Vàng PC 200 tỷ của tôi đâu ủa, ủa. À, Chẳng lẽ từ nãy đến giờ chỉ là giấc mơ thôi sao Ôi trời ơi tiếc quá à. Hóa ra chỉ là giấc mơ các bạn ơi Mình tưởng bây giờ mình đã trở thành người giàu nhất làng rồi chứ Hóa ra chỉ là giấc mơ thôi sao Ôi, Nhưng mà cái giấc mơ vừa rồi á Nó cũng cho mình rất là nhiều bài học luôn các bạn ơi Tính ra mình đang bình thường như thế này nè mà tự nhiên mình trở thành người giàu nhất làng hero team xong rồi bắt đầu mình hóng hách mình đi mình quậy phá mình còn làm nổ cả ngôi nhà của sammy nữa đâu coi nhà nổ chưa ơi nhà chưa nổ thì ra chỉ là giấc mơ thôi bạn ơi Ây, mấy bạn thấy không do là người ta hay gọi cái câu ông bà ngày xưa nói là không bao giờ sai hết tham thì thăm mấy bạn ơi đó mình tham lam quá làm gì rồi mình hóng hách nữa mình hóng hách mình ỉ mình giàu có xong mình phá nhà của sammy Ôi, mấy bạn, mấy bạn đừng có bao giờ gọi là giống như Phong nha Chứ vậy là không tốt nha các bạn nha Đây đúng là một bài học cho Phong mấy bạn à Thôi, nó cũng chỉ là mơ thôi Bây giờ, thôi, vậy livestream cho các bạn xem nè Phải livestream thì mới có tiền ăn chứ đúng không mấy bạn <laughs> Ai, Thôi, tạm biệt mọi người nha Mình đi livestream đây Chứ ờ, mình vẫn nghèo nha các bạn Mình sẽ không bao giờ giàu được rồi <laughs> Mình vẫn là thành viên nghèo nhất làng Hero Team, <laughs> Hello Team, Hello Team